trên kênh của chúng ta thì ngày hôm qua thì mình cũng bảo anh em là để ý về cái chạm 9 và bốn con này nhưng mà nó lại về con 79 ngày hôm nay cơ ờ, dù sao thì nó cũng ăn được cái chạm 9 này rồi thì quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em nào mà chúng ta nuôi thì chúng ta đã ăn được cái chạm 9 này anh em nhé ngày hôm nay thì ờ, đúng thật là nó ra con 79 này thì cũng hơi tiếc một chút anh em ạ nó mà ra được con 191 hoặc là 969 thì nó có thể là nó đẹp hơn nhiều rất nhiều người đánh ít số hôm nó ra con 14 anh em ạ hôm ra con 14 thì hơi tiếc bình thường là mình chia sẻ cho anh em nó phải 8 số cơ đấy cái hôm 21 này nó ra con 14 này thì cũng trong cái bộ đề đấy thì ngày hôm nay chúng ta thì mới ăn được con uh, à, 79 này và ăn cái chạm 9 này anh em nhé chúng ta nuôi từ ngày 19 đến ngày 25 này thì à, ngày hôm nay là ngày 23 thì ngày thứ năm thì chúng ta cũng đã ăn được cái chạm 9 này rồi phải không ạ hiện tại trên kênh của chúng ta thì đang có một cái bộ đề là bộ đề 34 này anh em nào mà đang nuôi ngày mai khá là đẹp anh em nhé ngày mai cái bộ đề 34 này của chúng ta thì khá là đẹp luôn mọi người có thể để ý cho mình về cái bộ đề này cặp lô khung 2772 của chúng ta thì gãy rồi ngày mai mọi người có thể vào cho mình được anh em nhé vào thêm một ngày đó trong buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái chạm và một cái um, đường cầu lô khung để chúng ta tiếp tục ta lui để cho cái tuần mới anh em nhé thì ngày hôm nay ở trên kênh của chúng ta thì chỉ ăn được cái chạm 9 ở trên Zalo của chúng ta thì uh, hai ngày hôm nay thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ ăn được một con lô thôi khá là tiếc vì mình bắt cho anh em là cái bộ đề 24 nhưng mình lại lọc mất con 797 và con uh, ờ, 747 đi ghép cho anh em là 919 và 969 565 và 101 ngày hôm nay thì chúng ta chỉ chiến thắng được một con lô 42 thôi anh em ạ đó dù ừ, sao thì chúng ta ngày hôm qua thì ăn được con 52 đây ngày hôm nay thì chúng ta ăn được con lô 42 thôi đó thì anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì mọi người kết bạn với số Zalo trên màn hình đây để làm việc trực tiếp với mình em nhé trên Zalo thì sẽ chốt cho anh em là một cặp lô xiên 2 và dàn đề của chúng ta 10 số để chúng ta chơi trong buổi chiều hàng ngày thì mọi người có nhu cầu thì mọi người kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé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 thì trước tiên đi chia sẻ thì mình cũng giới thiệu qua cho anh em về một cái kênh cầu đề ngày 24 giờ này thì mọi người ờ, nào mà có thích đánh lô đề ngày thì mọi người có thể là sang bên này mọi người có thể là tham khảo đấy ngày hôm nay thì trên kênh tiếp tục ăn được con ờ, đề 79 này và con lô 95 mọi người có thể sang bên này mọi người tham khảo nhé đây là cái cầu đề ngày 24 giờ mình làm mọi người nhé Ngày hôm qua thì chúng ta cũng ăn được con đề 52 này, hôm trước ăn đề 14. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục ăn được con ờ, đề 79. Anh em nào thích chơi lô đề ngày thì qua kênh này để tham khảo thêm mọi người nhé. Ok. Mọi người cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu đề lui tuần của ngày chủ nhật này. Mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em. Đường cầu này thì nó khá là đơn giản thôi. Chủ nhật ngày 26 tháng 3 này ở giải nhì. Chúng ta kết hợp giải 3 cho mình. Con 2 này chúng ta ghép xuống 5 con này cho mình. Chúng ta có đề lui tuần của ngày chủ nhật này. hai cứng ghép lần lượt của chúng ta thì có 202 này 242 282 và 292 ở đây chúng ta có hai con 4 4 bóng 9 thì đây chúng ta có 9 rồi thì chúng ta chỉ còn có 8 số thôi để chúng ta lui chủ nhật ngày 26 tháng 3 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này để về 28 thì chúng ta đã ăn được con đề 28 này và ăn chạm hai cứng luôn tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần ăn xong chúng ta nghỉ anh em nhé chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 của chúng ta tiếp tục có cái chạm 2 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 232 này 252 262 272 và 282. 10 số để chúng ta lui. Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này, đề về 26 thì chúng ta đã ăn được con đề 26 này. Và ăn chạm 2 tiếp anh em nhé. Chạm cứng luôn. Khi ăn xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần. Thứ năm này, thứ 6 này, thứ bảy này. Chủ nhật Chủ nhật đề về 26 thì chúng ta tiếp tục ăn. Tiếp tục đường cầu này của chúng ta thì có chạm 6 cứng này. Ghép lần lượt của chúng ta thì có 636, 646, 656, 686 và 696. Ở đây chúng ta có hai con 9, 9 bóng 4 thì chúng ta có 646 anh em nhé. Để chúng ta nuôi tuần chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 này. Ngày đầu tiên thì chúng ta đề về 63 thì chúng ta ăn được con đề 63 này. Và ăn chạm 6 cứng luôn phải không ạ? Tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần. 39 này. Thứ 5 này đề về 65 này, ăn tiếp này. 6 thứ 7 Chủ nhật ngày 16 tháng 4 của chúng ta thì có cái chạm 7 cứng này. Chạm 7 cứng của chúng ta lần lượt là 707 này. 717 737 747 và 767. Chủ nhật ngày 16 tháng 4. Ngày đầu tiên đề về 76 thì chúng ta đã ăn được con đề 76 này và ăn chạm bậy cứng anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần. Thứ ba này, thứ tư này, năm này. Chủ nhật đề về 79 thì chúng ta ăn được cái chạm 7 tiếp anh em nhé. Thì tiếp tục cái tuần này của chúng ta thì chúng ta có cái chạm 2 cứng này thì cái đường cầu này thì mình à, thấy nó chạy là ngày thứ ba và ngày thứ tư thì nó đã ra rồi nên là mọi người để ý cho mình về cái chạm hai này ghép lần lượt của chúng ta thì có 202 này 212 này 232 và 282 đường cầu này của chúng ta chỉ có 8 số thôi mọi người nhé 3 đây bóng 8 thì 8 có rồi thì chúng ta chỉ còn 8 số thôi để chúng ta lui đến uh, chủ nhật tuần sau cho mình thì mình cũng mong muốn là cái chạm hai này của chúng ta sẽ ra sớm mọi người nhé để ý giúp mình cái chạm hai này khá là đẹp về đường cầu lô khung của chúng ta để ý luôn đây cho mình này Chủ nhật ngày 26 tháng 3 này Lô khung của chúng ta lấy ở cái giải 3 này chúng ta có lô khung 3 ngày đợi chơi thứ hai này thứ ba này thứ tư này cặp 8998 mình sẽ đi test cho anh em chủ nhật để chơi thứ hai thứ ba thứ tư này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 89 này 89 là dãy 6 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 của chúng ta thì có 787 này đợi chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 78 này 78 ở giải 5 này tiếp tục khi ăn xong lại đợi chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 585 này. Để chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên của chúng ta thì cũng ăn được con 85 này. À con 58 anh em nhé. 58 của chúng ta về ở dãy 5. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày 16 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 30 và 03 anh em nhé. Để chúng ta chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được này. Sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 30. 30 của chúng ta về ở giải 3 này. Thì theo những cái đường cầu của mình test ấy thì à, đường cầu này thì nó chạy ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai nên là mọi người cũng có thể là tham khảo nhé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 Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai.